Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá à, Ngày hôm qua thì mình có đẩy cho anh em hai trận đấu thuộc cái vòng loại uh, cúp C1 nữ anh em à, Trận đấu giữa Hakin và nữ Paris Saint-Germain cũng như là trận đấu giữa nữ, Ajax và Arsenal à, Cả hai trận đấu này thì mình đã cho anh em đấy là đi Ajax được chấp 1.25 cũng như là đi Paris Saint-Germain chấp 2 thì anh em chúng ta hai trận đấu này thì anh em chúng ta bú được nửa kèo đúng không? Đấy, về việc là Arsenal chỉ thắng Ajax với tỷ số là 1-0 cũng như là Paris Saint-Germain cũng chỉ chiến thắng Hakin với tỷ số là 2-0 thôi. Thì một lần nữa chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm cũng như là những anh em ở trên kênh. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng cũng như là kiếm được một chút lợi nhuận từ bóng đá rồi đúng không? Mình cũng nói rồi, đấy là cái việc mà anh em chúng ta đầu tư vào cái giải đấu nào hay là vào trận đấu nào không quan trọng. Quan trọng là anh em chúng ta đầu tư có lãi là được đúng không? thì ngày hôm nay cũng không có nhiều những cái trận đấu nào uh, của bóng chính cả à, chỉ có một trận đấu vào lúc 7 giờ 30 đấy là giữa nữ AS Roma và Sparta à, trận đấu này nếu có thời gian thì mình sẽ làm cho anh em sau còn sẽ đến với những cái trận bóng cỏ anh em nhé trận bóng cỏ mà mình muốn làm cho anh em đấy là ở cái giải uh, Trung Quốc Super League trận đấu giữa Shanghai và Jiangsu vào lúc uh, ờ, 4 giờ 30 anh em 4 giờ 30 chiều ngày hôm nay à, Lý do mình làm cái trận đấu này là vì mình thấy rằng là cả hai đội bóng này đều có một cái điểm chung khá là hay à, tất cả à, hầu hết tất cả các ngoại binh của Shanghai cũng như là Jeju họ đều đến từ à, Nam Mỹ anh em và chủ yếu là Brazil ở Shanghai thì à, có hai cầu thủ khá là nổi tiếng rồi đấy là Osaka cũng như là Paulinho còn về phía của Jeju thì à, những những cầu thủ uh, kém nổi tiếng hơn tuy nhiên thì họ cũng đến từ Brazil Brazil là một đất nước uh, uh, có cái nền bóng đá rất là hoa mỹ cũng như là sở hữu được những cái cầu thủ có kỹ thuật rất cao anh em vì vậy mà mình uh, cảm thấy rằng trận đấu này rất là hấp dẫn cho anh em chúng ta xem cũng như là đầu tư à, điểm qua một chút về kèo handicap nhá hiện tại thì kèo handicap đấy là sang 2 chấp uh, trang du với cái mã kèo đấy là 0.75. À, ờ, sang hai trận đấu này họ được thi đấu trên sân nhà và hiện tại à, trên dưới tổng bàn thắng cả trận đang là 2.5 anh em ạ. À, cũng là một trong những cái mã kèo khá là hấp dẫn để anh em chúng ta đầu tư và cái kèo góc hiện tại đang là 8.5 trên dưới 8.5 anh em nhé. À, cái kèo góc này ấy, thì chắc là đến khi nào trận đấu bắt đầu thì mình sẽ đẩy kèo cho anh em. Còn bây giờ mình sẽ cho anh em một cái kèo để anh em chúng ta tham khảo trước giờ bóng lăn nhá. Và mình cũng nói rồi, trên kênh chỉ là những cái kèo để anh em chúng ta thảo luận với nhau thôi. Không phải là những cái kèo ăn chặt cũng như là những cái kèo mà mình sẽ đẩy cho anh em trong nhóm đầu tư. Vì ở ờ, những cái trận bóng cỏ này cũng như là những cái giải bóng cỏ ấy thì mình cũng nói rồi, đặc biệt là ở giải châu Á à, phụ thuộc rất nhiều vào các ngoại binh. Vì vậy cái việc mà sử dụng ngoại binh như thế nào và có hiệu quả hay không đấy là mới là cái điều quan trọng để anh em chúng ta có thể nằm đội nào cũng như là đặt vào cửa nào anh em nhé à, với cái mã chấp đấy là 0.75 thì tất nhiên rồi mình cũng sẽ chọn hôm mình cũng sẽ tự tin đi hôm thôi đấy là sang 2 <clears throat> sang 2 chấp 0.75 anh em nhé đây sẽ là cái mã kèo duy nhất mình sẽ đẩy cho anh em à, còn à, mã kèo trên dưới bàn thắng cả trận thì chắc là khi nào trận đấu bắt đầu thì mình sẽ đẩy cũng như là đặc biệt thì anh em chơi bóng cỏ ở châu Á ấy, thì anh em tốt nhất là anh em nên trực tiếp theo dõi để chúng ta có thể uh, ăn được những cái mã kèo rung đấy những cái mã kèo rung là những cái mã kèo rất dễ ăn ở những cái giải Trung Quốc cũng như là K-League và J-League mình cũng sẽ chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình thế thôi còn uh, chúc anh em ngày hôm nay anh em chúng ta đầu tư bóng đá sẽ có lợi nhuận còn anh em nào mà thật sự muốn đi đường dài cũng như là muốn kiếm cơm gạo hàng ngày ấy thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram nhé mình để với phần ờ, ghi bình luận cho anh em dễ tiện ờ, liên hệ với mình đó hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo